chỉ đâu bay lên bật chỉ đâu bay lên bay lên bật chỉ đâu bay lên bật là trai bên nào là cả hai bên Giặt mình ok, ok anh em ta bay lên bay lên bật chỉ đâu bay lên